khó nói lời yêu đâu mà người ta sẽ thấu cứ giấu rồi ôm nỗi niềm trần trọc đêm thâu Thật ra anh cũng có nói ba tư lần Tập đứng trước gương để nói yêu em mà sao khó quá đi Chẳng biết là em bây giờ đã thương ai chưa Sáng sớm rồi chưa tôi chưa cần ai đón đưa Lời tỏ tình tuy ngắn như thế nhưng suốt ba năm dòng dài vẫn lặng đi Hay cứ nói ra một lần rồi tiếng sau Anh thề là trái tim nhớ thương mỗi em thôi Anh thề là sẽ luôn tớ bên nếu em không từ chối Nói mấy câu hẹn thề ngọt trên môi ai còn khi ngày tháng mình lo lắng cho nhau cây cần lá người cần tình yêu dưỡng biết là em bây giờ đã thương ai chưa Sáng sớm rồi chưa tôi chưa cần ai đón đưa Lời tỏ tình tuy ngắn như thế nhưng suốt bao năm dòng dài vẫn giấu đi Hay cứ nói ra một lần rồi tính sau Anh thề làm trái tim nhớ thương mỗi em thôi Anh thề đã sẽ luôn ở bên nếu em không từ chối Nói mấy câu hẹn thề ngọt trên môi Ai còn tin 他。